lại là đắc gì và sau nhiều lần đã bị buộc buộc thì thử đoán xem hôm nay thằng đắc đắc này có thể nói được gì three of some say to me baby I choose this rap để rồi thì chú vịt vàng lại làm cho ca sở thú nhịp nhà nhưng mà rồi một ngày vịt bí cũng phăng áo đi quên đi bao nhiêu thưa xưa xung quanh chỉ để chạy đống ăn đi bao nhiêu um từ bây giờ cần đi làm ăn gì đã bay thấy theo lòng just like a bee for honey and just like that vì tự nhủ là bản thân không được nhung đi vì đánh đuổi em em bạn bè lấy bộ đồ Louis V để trở thành thành người đàn ông tham vọng nhưng thứ xung quanh thật ra đều là không quan trọng vì dân biến thành quách thi vì lên TV nợ một nụ cười fake và làm mọi cách để bán được tí CD vì từ bầu cả lý trí và kệ người ta có nói gì nghĩ gì vì chỉ cần tiền có trong ví thì là bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi